dòng bếp ga dành cho thị trường là đi Nhật thì bếp là Paloma thì bếp này nó có model là ICN36KB đây là nội thất ở bên trong của bếp đây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 nên các bạn cũng không có nên sử dụng thì để mà khắc phục vấn đề về pin á khi mà các bạn mua pin của hàng chúng tôi á thì các bạn sẽ được tặng kèm là một bộ pin sạc thì nó sẽ bao gồm ở đây á, là một pin sạc như thế này đi kèm là một ổ cắm sạc đây với cái đoạn dây dài 3 mét thì cái tuổi thọ của pin sạc này nó sẽ vào khoảng từ 3 cho đến 4 năm mỗi khi mà các bạn sạc đầy pin đó các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng từ 2 đến 3 tháng thì cái thời gian chúng ta nó sẽ là 18 tiếng các bạn có thể sạc qua đêm hoặc là các bạn vừa sạc vừa sử dụng đều được để mà nhận biết đó, khi nào mà pin sạc đầy á các bạn có thể quan sát đèn hiển thị ở dưới cắm sạc đây đây khi các bạn thấy hiển thị ánh sáng màu xanh ở đây thì có nghĩa là pin đã đầy rồi thì lúc đó các bạn nên rút sạc ra cả hai bếp đều đã đạt cái nhiệt độ cao đây nên là cái ngọn lửa nó đã tự động giảm nhỏ lại là bên trái của tôi đây là 260 và bên phải của tôi là 270 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến á, nó tiếp xúc với cái đáy, đáy nồi mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau còn để có thể nhận biết á, khi nào mà pin chúng ta yếu á, các bạn cũng có thể quan sát lên đèn hiển thị đây ở trên bếp đây khi mà các bạn đang sử dụng á, mà thấy đèn hiển thị đây nó nó chớp ánh sáng đỏ thì cũng có nghĩa là pin nó yếu rồi lúc đó các bạn cũng nên cắm sạc vào khi mà các bạn sử dụng mâm mà vậy để nướng á, thì các bạn nên cho ít chất lượng nước vào bên trong mâm, mâm hướng phía dưới này để trong quá trình các bạn nướng á, thì hơi nước bốc lên á, thì thực phẩm các bạn nướng sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi các bạn nướng xong rồi á, các bạn vệ sinh thì nó sẽ được dễ dàng hơn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 đây cả hai bếp đều đã khóa ra sau tính năng là nước tại nồi đây đã khóa ra thì ở cái pin sạc này á nó sẽ có hai cực đó chính là cực âm và cực dương là dấu cộng và dấu trừ dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm khi mà các bạn lắp pin vào bên trong sử dụng á các bạn lưu ý á chúng ta sẽ hướng cực dương là dấu cộng ra bên ngoài và cực âm là dấu trừ vào bên trong đây pin sẽ làm hướng như thế này tránh trường hợp lắp đảo cực pin vì nếu mà các bạn lắp đảo cực pin thứ nhất là bếp sẽ không hoạt động được và thứ hai là có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin các bạn lưu ý điều này thì các bạn sẽ mượn vào cái lò xo này các bạn sẽ móc một đầu lò xo này vào phía trên đầu cực dương là dấu cộng nó sẽ có lỗ nhỏ đây đây móc lò xo vào đây như thế này để chúng ta có thể cố định lò xo lại như thế này khi mà các bạn cho vào sử dụng á sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị buông ra ở bên không biết thì tôi sẽ làm sẵn một cái đầu dây chờ để cho các bạn có thể cắm vào cắm sạc vào để mà chúng ta có thể sạc pin đây